Uh, <clears throat> ok, có bạn nào tham gia chưa nhỉ? Hello, hello các bạn uh, ờ, 2K4 chúng ta vừa mới thi thử xong uh, đề số 1 Cô giáo cho các bạn ôn thi học kỳ 1 đúng không? Nào, chúng ta đã tham gia livestream rồi Say hi cô giáo xem nào Yeah, uh, các bạn thấy đề hôm nay thế nào? Có dễ không? hay là khó hay là gì thì comment xuống đây cô giáo xem nào à, đề thì cô giáo vừa mới à, cô giáo vừa mới đóng link rồi đúng không đấy các bạn vừa mới làm từ 8 giờ đó được chưa và cô giáo sẽ công bố bảng điểm ngay sau khi mà chúng ta chấm xong nhá trong buổi live hôm nay rồi cô giáo xin chào bạn Linh Mây cô giáo xin chào bạn Nguyễn Khôi cô giáo xin chào Nam rồi ok xin chào các bạn cô giáo xin chào bạn uh, Mina rồi các bạn đã tham gia xe hai cô giáo xem nào yeah à, Khả Nhi à rồi Đề này thì là đề mà ôn thi học kỳ 1 Và đề này nó cũng chính là cái đề số 1 Trong bộ đề ôn thi học kỳ Mà cô giáo đã tặng các bạn trong hộp đề Đúng không? Đấy Thế bây giờ cô giáo sẽ lôi cái hộp đề này ra nhé Và chúng ta thử xem này Đây chính là cái đề số 1 trong cái sách ôn thi học kỳ 1 cho chúng ta Những bạn nào mà các bạn đăng ký khóa like Thì chúng ta đã được tặng cuốn này rồi Đúng không ạ? Đây, bộ đề ôn thi học kỳ 1 các bạn đây Đó và đề ngày hôm nay của cô giáo đó chính là cái đề số 1 ở trong cái cuốn bộ đề học kỳ 1 này, được chưa? Rồi cô giáo xin chào bạn Ngọc. Đây, đây chính là đề số 1 nhá. Thì tất cả những cái đề à bộ đề ôn thi học kỳ 1 này thì uh, trong cuốn này cô giáo không phải chưa đề số 1 rồi nhưng là một đề trong cái cuốn bộ đề ôn thi học kỳ 1 này. Đấy. Và hôm nay thì à, sau khi cô giáo like xong thì cô giáo sẽ công bố bảng điểm với các bạn, được chưa? Rồi bây giờ thì à, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi like ngày hôm nay nhá. Rồi hôm nay bận không làm bài được ạ à. Cô giáo đang nhìn thấy là có rất nhiều bạn đã bắt đầu là thi học kỳ 1 ở trên trường rồi Đấy trong lớp live có có nhiều bạn bảo là Hôm nay thì em sẽ chỉ xem được livestream thôi em không làm được bài Bởi vì em chuẩn bị thi ở trên trường học kỳ 1 rất nhanh đúng không? Thế thì từ bây giờ cho đến tuần sau thì trong 2 tuần cô giáo sẽ uh, ôn thi học kỳ 1 cho các bạn nhé. Đấy, những bạn nào mà chúng ta muốn điểm 9-10 học kỳ 1 môn Anh ở trên lớp thì các bạn tham gia đúng không? Những cái buổi livestream mà cô giáo dạy ở trên page như thế này, được chưa Rồi, cô giáo xin chào Minh Thư Nguyễn, chào Sang Đào, chào Ngô Nguyên. Rồi, bây giờ thì à, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay nhá. Cô giáo sẽ chữa đề này, được chưa? Và cô giáo sẽ công bố bảng điểm sau khi mà chúng ta uh, có bảng điểm từ anh trợ lý, được chưa? Và ba bạn điểm cao nhất ngày hôm nay cô Ngọc sẽ tặng các bạn một cuốn sách mới nhất của 2022 và thậm chí là chưa có link mở bán đó chính là cuốn bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh đây chính là sách bộ đề tập 1 của em class môn Anh được chưa ạ cuốn này sẽ được dành tặng cho ba bạn điểm cao nhất trong buổi hôm nay nhé nay loa bị gì ấy cô ơi à, bị rè à ờ à, để cô giáo xem nào loa bị làm sao ờ à, loa bình thường mà đúng không ạ loa bình thường mà rồi đây nhá chúng ta sẽ có ba bạn được chưa loa sao ý à loa bị làm sao loa bị rẻ à các bạn Thế bạn đợi một chút nhá, tầm khoảng 1-2 phút nó sẽ à, hồi lại và nó sẽ trong hơn nha Đây, đây là cuốn sách mà cô giáo chuẩn bị ra mắt dành cho tất cả những bạn 2K4 mà trên cả nước muốn mua để luyện đề Còn cái bộ hộp đề này thì sẽ dành cho những bạn nào mà chúng ta đăng ký khóa live VIP CTG Đây, bộ hộp đề mà chúng ta gồm có 4 quyển này, đúng không? Bộ gồm bộ đề ôn thi học kỳ 1 này, bộ đề các trường này trường chuyên, bộ đề dự đoán và bộ đề 8 cộng cộng với lại một cuốn cô tặng các bạn thêm ở trong hộp đề là cuốn 1001 cấu trúc tiếng Anh. Rồi chúng ta có phiếu trắc nghiệm này, đúng không? Chúng ta có một cái hộp đề trông rất là hoành tráng và một cái thư ngỏ thời khóa biểu. Thì đây là phần mà sẽ dành tặng cho các bạn lớp live CTG, được chưa ạ? Đăng ký khóa live T của cô. Còn hôm nay thì những bạn mà chúng ta ờ, ba uh, bạn cao nhất thì cô Ngọc sẽ dành tặng chúng ta bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh. Khi nào nhá? Khi nào mà sách ra thì cô giáo sẽ gửi cho các bạn, được chưa ạ? Rồi bây giờ, mỗi bộ thì bao nhiêu trang vậy cô ơi? Tổng cộng toàn bộ sách giấy và ebook của chúng ta lấy lên đến 670 trang các bạn nhá. Được chưa Đây các bạn nhìn này, hôm nay cô Ngọc còn in ra đây các bạn nhìn nhá. Mỗi một đề của chúng ta thì đều có đáp án chi tiết và bên cạnh đáp án chi tiết thì cái này mới là hay, mới là xuất sắc này. Mỗi một đề chúng ta đều có bảng tổng hợp từ vựng và cấu trúc. Đấy. Cô lấy ví dụ như hôm nay cô Ngọc chữa xong đề số 1 ôn thi học kỳ nhá thì các bạn sẽ có ngay một cái bảng tổng hợp từ vựng cấu trúc trong đề số 1 đây các bạn nhìn này đó một bảng học từ vựng riêng và một bảng cấu trúc riêng được chưa đó sau mỗi một đề của chúng ta cho nên đó là lý do tại sao mà cái bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh này nó dày lên đến 670 trang bao gồm có cả ebook và bao gồm có cả sách giấy được chưa Đấy nhá rồi các bạn nhớ nhá được chưa được chưa đó, hôm nay thì cô Ngọc đã đi uh, ra em class để quay khóa luyện đề cho các bạn Đây này, đấy cô vừa mới đi quay vào buổi chiều và hôm nay lúc 5 giờ, 4 à, giờ Đó, sẽ quay khóa luyện đề cho các bạn Rồi ok, thôi bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào phần uh, livestream ngày hôm nay các bạn yêu nhá Rồi các bạn, uh, chúng ta nhìn này ừ. Đây là đề ôn thi học kỳ 1 số 1 Đấy, và chúng ta có bộ 5 đề trong cái hộp đề lai tê này, được chưa Trong cái hộp đề lai tê này thì chúng ta sẽ có bộ 5 đề nhá và đây là đề số 1 mà cô giáo sẽ chữa cho các bạn Bây giờ chúng ta hãy comment thật là uh, nhanh và chính xác cho cô giáo đáp án mà các em vừa mới làm nhá Tí nữa bảng điểm thì cô giáo sẽ công bố sau khi mà cô Ngọc livestream xong nhá ba bạn mà được điểm cao nhất cô Ngọc sẽ tặng bộ 35 đề tuyệt đỉnh uh, tập 1 phiên bản 2022 dành cho các em được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu hỏi số 1 Bây giờ cô Ngọc sẽ tắt cam đi để cho chúng ta nhìn đề cho tập trung nhá Và nhìn đề cho nó to hơn Ok Rồi cho anh nhìn cô giáo câu hỏi số 1 Câu hỏi số 1 ở đây của chúng ta đó là một câu hỏi về phần gì? Phần phát âm đúng không? Các con nhiều giáo xem đáp án là gì? Ở đây thì người ta đang gạch chân chữ CH của mỗi một từ đúng không? Nào bây giờ chúng ta làm quen dần với việc luyện đề nào. Câu hỏi số 1 chọn đáp án gì? Ở đây chúng ta có cô giáo này. À, cô giáo em đăng ký CTG vẫn muốn lấy sách của cô. À, Kim ơi, ở trong khóa CTG nếu mà các con muốn lấy hộp đề này nhá thì chúng ta sẽ được miễn phí ship toàn quốc và chúng ta sẽ có giá là 199k. Các bạn lớp live CTG đã đăng ký trước mà muốn có hộp đề nhá Thì các con sẽ có một cái link điền mà đã đăng ở trong à, nhóm ấy Là 199k và miễn phí ship toàn quốc Đấy Có những bạn nào bây giờ đăng ký khóa live của cô Thì chúng sẽ được tặng hộp đề Được chưa nào bây giờ chú anh nhiều giáo cỏi số 1 Cô giáo nhìn thấy bạn Ngô Nguyên thì đang chọn đáp án câu số 1 là A Và đáp án chính xác của cô giáo đúng là đáp án A Thế bây giờ tại sao A là đáp án chính xác này Ở đây con thấy CH này này Chúng ta đọc là âm ch Đấy, từ này của chúng ta có nghĩa là nhượng quyền Đúng không? Mình đọc là gì nhỉ? Franchise, đúng không ạ? Vậy âm này là âm ch Đó Ở đoạn B thì từ này của chúng ta rất quen thuộc rồi Nó có nghĩa là sâm panh, rượu sâm panh ý Thì chúng ta thấy là cái SH này nó không đọc là chờ mà nó đọc là sure cơ Và chúng ta sẽ đọc là champagne Đúng không? Từ này trọng âm sẽ ra âm tiết thứ hai Và mình đọc là champagne trọng âm 1 À quên trọng âm 2 Âm sure ở đáp án C thì từ này của chúng ta nó có nghĩa là gì? Cái dù đúng không? Mình đọc là gì nhỉ? Parachute Parachute thì trọng âm của chúng ta sẽ chơi rơi vào trọng âm 1 này Và âm này là âm sh Parachute Và đáp án đi thì từ này của chúng ta là máy móc Chúng ta đọc là machine cũng là âm sh Như vậy thì A, B, C, D của chúng ta đều phát âm giống nhau Chúng ta có champagne này uh, Parachute này Rồi chúng ta có gì đấy? À, chúng ta có machine đúng không? Như vậy đáp án chính xác là A Tiếp theo, Triệu Dung Ngọc câu hỏi số 2 Câu hỏi số 2 của chúng ta thì đây là một từ uh, nó gạch chân cái âm chữ y dài của mỗi một từ đúng không? Ở đây cô giáo đang nhìn thấy câu số 2 bạn Ngọc Thơ đưa ra đáp án là B. Rồi, ở đây chúng ta nhìn đáp án A mình đọc là gì? Empty đúng không? Empty là trống rỗng, chúng ta có âm gì? Âm y, được chưa? Ở đáp án B chúng ta có động từ từ chối khước từ đúng không? Phủ nhận chúng ta đọc là deny, cho âm 2 và đây là âm I, deny. Ở đáp án C chúng ta có từ sleepy thì đây cũng là gì? À, âm y đúng không ạ? Và cuối cùng ở đáp án đi thì chúng ta sẽ có từ gì ạ? Hurry. Hurry của chúng ta cũng là âm Y. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án B rồi. Được chưa À, chúng ta nhìn lại. Cô giáo nhìn thấy là bạn là Nguyễn Tú Anh cũng chọn 2B. Như vậy là chúng ta đều đúng 2 trên 2. Tiếp theo, chủ Nhung Ngọc câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta đó là phần trọng âm. Nào các bạn nhìn cô giáo xem nào. Với câu số 3 đáp án A, đúng không? Thì chúng ta thấy là trọng âm của những từ mà có hai âm tiết thì chúng ta có cái quy tắc ví dụ như là động từ mà có hai âm tiết thì trọng âm thường dưới âm tiết thứ hai hay là tính từ này rồi danh từ mà có hai âm tiết thì trọng âm thường dưới âm tiết thứ nhất tuy nhiên ở đây nó chỉ là thường thôi thế còn có rất là nhiều ngoại lệ đúng không nào chúng ta nhìn vào câu hỏi số 3 đáp án A ở đáp án A thì chúng ta thấy là động từ đúng không nó có nghĩa là tuyển dụng đúng không ví dụ tuyển dụng nhân viên chẳng hạn từ này theo đúng quy tắc động từ trọng âm dương tiết thứ hai đấy mình đọc là gì recruit đúng không ạ trọng âm hai Tiếp theo ở đáp án B chúng ta có từ này là gì ạ? Bán lẻ đúng không? Chúng ta là gì? Retail đúng không? Retail thì chúng ta có ngay yêu giáo Đó là chọn âm mấy? chọn âm 1 đúng chưa ạ? Ở đáp án C từ này mặc dù là động từ nhưng nó cũng có thể là danh từ chọn âm danh thứ nhất mình đọc là answer câu trả lời hoặc là trả lời. Và cuối cùng ở đáp án D thì chúng ta có danh từ chọn âm 1 có nghĩa sự thiếu hụt, mình đọc là shortage, đúng không ạ? Vậy thì 2111 đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A. Cô giáo nhìn thấy bạn Huỳnh My chọn đúng cái này. Tiếp theo chủ nhân Ngọc gọi số 4 Câu số 4 ở đây chúng ta có đáp án A Mình đọc là gì nhỉ? Surface đúng không? Từ này các bạn đừng có đọc pha sai phát âm là surface nhé Mình đọc trong Ngọc là surface đúng không ạ? Surface ở đây nó là trọng âm ấy Trọng âm 1 đúng chưa? Đấy Ở đáp án B chúng ta có châu giáo Từ này nó có nghĩa là gì các bạn nhỉ? À sâu sắc, uyên thâm đúng không? Tính từ Mình đọc cho cô giáo là profound Profound thì trọng âm của chúng ta dêm tiết thứ hai ở đáp án C chúng ta có động từ nó có nghĩa là theo đuổi đúng không? Ví dụ theo đuổi đam mê chẳng hạn pursue. Như vậy trọng âm của chúng ta xem tiếp thứ hai. Và ở đáp án D thì chúng ta có từ này là động từ có nghĩa là biểu diễn, trình diễn, thể hiện. Mình đọc là perform trọng âm 2. Vậy ta có đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A. Cô Ngọc nhìn thấy đáp án của Trần Hương Giang chọn đúng đây này. Very good. Đúng chưa? Đấy, đáp án là A là đáp án chính xác nhá. Rồi như vậy là cô giáo nhìn thấy rất nhiều bạn đã đúng hết phần trọng âm và phát âm Hãy nhớ cho cô Ngọc Đây là thời gian vàng để cho chúng ta bắt đầu luyện đề Và luyện đề nhá càng sớm càng tốt Đúng không? Hôm nay chúng ta demo một cái đề mà cô giáo sẽ hướng dẫn trong live T Đúng không ạ? Giúp cho các con có thể đạt điểm 9-10 ôn thi học kỳ 1 Điểm kỳ 1 mà cao thì giúp cho chúng ta có có sự tự tin trong cái quá trình chúng ta luyện đề đúng không? Vì cái mục tiêu cuối cùng của mình là ôn thi trung học phổ thông quốc gia chứ không phải là học kỳ 1 đúng không ạ? Đấy, một cái chặng đường khá là dài. Như vậy là rất nhiều bạn đúng 4 trên 4 đúng không? Tiếp theo chủ nhóm Ngọc phần dạng bài số 3 đó là dạng ngữ pháp từ vựng của đề có khoảng 15 câu. Mình nhìn vào câu hỏi số 5 của cô. A của chúng ta là hadn't to, B là didn't have to, C là shouldn't have và D là must not have. Ở đây cô sẽ chép đáp án của một bạn lên đây để xem bạn có đúng không này. Hôm nay vị khách mời đầu tiên là bạn Dương Phương Anh, đúng không? Dương Phanh Phanh trong lớp cô Ngọc đây. Bạn đưa ra đáp án như sau này. Rồi, bạn đưa ra đáp án là B, B, D, B, B, D, B, B đúng không? Ờ, B, B, D, B, B Bây giờ chúng ta nhìn xem bạn Phương Anh có đúng không nhá Với câu hỏi số 5 thì đáp án chính xác của mình là B Đúng rồi Bởi vì các con thấy là đây là một cái câu liên quan đến kiến thức về động từ khuyết thiếu đúng không? Mình có cho cô giáo là have a to này Thì sau đó chúng ta cộng động từ nguyên thể Nó có nghĩa là phải làm gì đúng không ạ? Nếu như mà nó ở dạng phủ định Mà lại là quá khứ Thì chúng ta phải đổ cho cô giáo trở thành didn't have to Như vậy chúng ta chọn đáp án là B Câu này dịch như sau này. Tôi đã chọn gửi cái đơn đăng ký của mình bằng cách là gì? Bằng văn bản viết tay. Thế nhưng mà tôi không, thực ra tôi không cần phải làm theo cách đó, đúng không? Ở đây cái đáp án C nó sai bởi vì là nếu đáp án C mà đúng ý, thì nó sẽ phải shouldn't have cộng với lại gì nhỉ? P2 của động từ. Mà P2 của động từ do thì nó phải là done cơ. Đấy, thì nó sẽ là thuộc theo kiểu cái cấu trúc là đáng lẽ nên làm gì nhưng thực tế là không phải làm. Đúng không ạ? Đấy. Rồi nào là B. Đấy những bạn nào mà còn chưa thuộc cấu trúc này thì cần ngay lập tức phải ghi chép vào Tiếp theo chuyển qua câu hỏi số 6 thì đây là kiến thức về gì đây ạ? Nào liên từ Ben started to à, Ở đây thì các bạn có châu giáo này Gì đây ạ? Một câu khá là đơn giản về việc dịch đúng không? Ben thì bắt đầu làm sao? Dùng mình vì lạnh Vào lúc đó thì chúng tôi làm sao? Chúng tôi quyết định về nhà Thế thì cái câu này này Đúng không? Chúng ta khuyết ở cái chỗ nào? chỗ là trước cái mệnh đề we decided mà cô giáo vừa mới dịch là vào lúc đó tại thời điểm đó thì tại thời điểm đó thì nó sẽ là at that time đúng không đấy như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B Được chưa? Rồi ok Thế còn ở đáp án A là Why at that point Tại sao vào thời điểm đó By this time có nghĩa là đến lúc đó Còn at which point thì có nghĩa là Cái cụm từ này nó không có nghĩa Đúng không ạ? Đấy, tiếp theo chủ Châu Ngọc câu số 7 Câu số 7 thì các bạn nhớ cho giáo kiến thức gì? Đó là kiến thức về động từ mà các động từ theo sau nó sẽ là tu verb và các động từ theo sau là verb in. Riêng với cái anh remember này này thì anh này anh ấy cộng với cả hai ông tu verb và verb in nhưng mà nó sẽ có nghĩa khác nhau. Nếu như remember mà cộng to verb thì các con sẽ thấy là nó sẽ là nhớ việc gì phải làm. Đúng không? Phải làm. Còn remember mà cộng với verb in thì các con nhớ cái việc gì mà đã làm rồi. Thì trong câu số 7 chúng ta bắt buộc phải dịch thôi tôi đã tôi nhớ là đã được thông báo về cái khóa học quản lý như vậy thì câu này chúng ta thấy là gì? Mình phải sử dụng cấu trúc remember cộng với mình vì nhớ đã được thông báo. Như vậy các con bỏ hai đáp án C và đáp án D. À, à từ từ nhá. Sorry. Như vậy là câu này thì bỏ được mỗi đáp án C thôi. Đầu tiên là cộng với mình đã, vậy ta còn ABD. ABD thì bây giờ phải xác định một cái này, đó là cái câu này nó mang ý bị động hay là chủ động, đúng không? tôi nhớ là được thông báo thì các con thấy là cái động từ inform này này nếu như anh inform này nhá mà anh ấy đứng im một mình đằng sau không có giới từ ấy à đằng sau không có tân ngữ thì anh ấy chắc chắn là trong câu bị động đấy đây các con nhìn không tân ngữ này đúng không remember như vậy thì ở đây mình sẽ thấy là ba nghĩa bị động bị động thì chúng ta sẽ có là remember này sau đó cộng với gì cộng với lại being cộng với p2 nhá đây các bạn nghe này remember mà mang nghĩa bị động nghĩa bị động thì nó sẽ là cộng với being cộng p2 hoặc trường hợp thứ hai là sẽ là remember having been cộng P2. Đấy. Thế câu này các con thấy không có being cộng P2 đúng không? Chỉ có having been cộng P2 thôi. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D, được chưa Rồi tiếp theo chỉ chúng học câu số 8. Câu số 8 này thì đây là một câu kiến thức so sánh, đúng không? Và đây là so sánh gì? So sánh kép. So sánh kép thì chúng ta thấy là gì? Hai bên của chúng ta đều dịch là càng, càng, càng, đúng không ạ? Câu này mình sẽ dịch như sau Hàng xóm của tôi thì driving me bang mad Đằng hàng xóm của tôi làm tôi phát điên lên được đúng không? Có vẻ như là trời càng khuya thì anh ta chơi nhạc bật nhạc càng to đúng không ạ? Vậy so sánh kép thì các con thấy này cả hai vế của chúng ta đều phải cộng với giờ, đều có giờ ở đứng đầu. Sau đó chúng ta cộng với so sánh hơn của tính từ hoặc là trạng từ. Chúng ta có giờ này, cộng với so sánh hơn này, đúng không? Sau đó có chủ ngữ cộng động từ thì chúng ta phải cho nó xuống cuối. Đấy, nên các con nhìn này, sau cái so sánh hơn nó sẽ là chủ ngữ cộng động từ số cuối này it is này hay là he plays his music đó đầu tiên thì chúng ta có thể loại bỏ được đáp án nào không đó là loại bỏ được đáp án đi bởi vì nó sai ở hình thức so sánh hơn của từ late late thì so sánh hơn không thể là the more late được nó là một động à, một tính từ uh, ngắn cho nên là mình phải nói là the later cho nên bỏ đáp án đi nhá Tiếp theo thì các con thấy đáp án C sai Bởi vì cái từ later này Nó lại không phải là muộn Mà nó có nghĩa là về sau Đấy cho nên bỏ đáp án C Tiếp theo đáp án A với đáp án B thì các con lại nhìn thấy cái từ large này nó là một cái động từ à một tính từ gì ngắn cho nên là nếu mà hơn thì nó phải là louder chứ không thể là the more loud được cho nên ở đây thì đáp án chính xác sẽ là B the later the louder đúng không ạ đấy the này được chưa sau đó cộng so sánh hơn này chỗ này là từ late so sánh hơn là later chỗ này là loud so sánh hơn là louder đúng không sau đó có chủ ngữ cộng vị ngữ cái gì gì thì mình sẽ cho xuống cuối hết đúng không ạ đó rồi tiếp theo câu số 9 Câu số 9 thì các con thấy ở đây đó là kiến thức về gì ạ? Về câu hỏi đuôi nhá. Câu hỏi đuôi. Nào, ở đây mình có cho cô giáo này mệnh đề Trần Thuật ở phía trước, người ta đang trò dạng quá khứ đơn. She didn't deserve, đúng không? Thế vậy thì đuôi ở phần trước Trần Thuật đó là dạng phủ dạng phủ định thì phần đuôi của con nó phải là ngược lại là dạng khẳng định khẳng định đúng không? Mà lại sử dụng gì? Ở à, câu hỏi à, mà sử dụng quá khứ đơn. Vậy thì đuôi của chúng ta cũng là quá khứ đơn đúng không? Mà trợ khẳng định thì nó sẽ là trợ động từ ở dạng khẳng định thì sẽ là đứt. Như vậy mình sẽ có là đứt she. Nào cùng dịch câu này nhá. Đây chỗ này thì mình sẽ đi là did she này. Đấy. She didn't deserve to get fired after working so hard. Cô ấy không đáng bị sa thải sau khi làm việc quá chăm như thế, có phải không? Thì đây các con có cho cô giáo là deserve, đúng không? Sau đó cộng tu verb nhá Có nghĩa là xứng đáng làm gì nhá Rồi sau đó các con lại có cho cô đó là gì nhỉ Get fired Nó có nghĩa là bị sa thải đúng chưa Rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 10 Câu hỏi số 10 của chúng ta đó là kiến thức về gì Như vậy là chúng ta cùng tổng kết lại bạn Dương Phanh Phanh đúng không 10 điểm rất tốt 5 câu đều đúng cả năm Nào bây giờ câu hỏi số 10 Uh, ờ, câu hỏi số 10 đến câu hỏi số 15 chúng anh nhìn cô giáo xem đáp án gì nhá. Cô giáo đang nhìn thấy bạn nào Hiếu Nguyễn thì đang chọn 9B Rồi ok, có bạn nào comment được câu số 10 đến câu hỏi số 15 không? Câu 10 như sau này, đây là một câu hỏi về giới từ, đúng không ạ? Rồi bạn Hiếu Nguyễn thì đưa ra đáp án như sau này 10 bạn chọn C này, 11 bạn chọn A và 12 chọn C Các con cố gắng là comment khoảng 5 câu một nhá Đấy, để cô giáo ờ, cho điền một uh, lúc 5 câu nhá Nào câu số 10 bạn Hiếu chọn C Thì câu này là một câu về giới từ Các con nhìn thấy ở đây chúng ta có threat đúng không? Rồi, chúng ta có một cái cụm đúng không? Đó là dưới sự đe dọa của cái gì? Bị đe dọa bởi cái gì? Và đó chính là to be under threat of something. Đúng không ạ? To be under threat of something. Ở đây thì chúng ta có cụm là to be under threat of extinction. Thì extinction của mình có nghĩa là tuyệt chủng, sự tuyệt chủng. Vậy câu này mình dịch là rất nhiều những cái loài động vật hoang dã nó đang đang gì? Đang có nguy cơ tuyệt chủng, đang bị đe dọa là sẽ tuyệt chủng, đúng không? Như vậy chúng ta chọn C cho cô. Tiếp theo câu hỏi số 11. Câu 11 này thì đây là một câu hỏi về trật tự của tính từ. Trật tự của tính từ. Nào, với trật tự tính từ thì đầu tiên các bạn nhìn này, chúng ta có một cái trật tự là chúng ta rất hay cô giáo hay nói rồi, đó là ốc sầm sơn ăn cũng ngon mà, đúng không? Hoặc là trật tự tính từ các bạn là ốc sa com ấy, đúng không ạ? Thì lúc này các bạn nhìn cô giáo này, ở đây thì cái cái cái tính từ đầu tiên đứng đầu ấy nó sẽ phải là tính từ chỉ về quan điểm, cái đánh giá cá nhân của mỗi người. Thì các con thấy là trong ba cái tính từ này thì delicious nó sẽ là tính từ chỉ quan điểm, bởi vì nó là ngon, ngon thì có do phải là ý kiến không có người thấy ngon có người không ngon đúng không thế thì đó là một cái đánh giá cá nhân đứng đầu đã vậy từ đây các con sẽ loại trừ đáp án B và đáp án C ta còn đáp án AD AD thì các con có traditional là thuộc về truyền thống đúng không ạ và Vietnamese thì nó là gì nó là nguồn gốc nguồn gốc thì nó chính là chữ gì chữ N này đúng không nó phải đứng cuối cùng gần cuối cùng luôn đúng không ạ như vậy thì các con có ngay được đáp án là A đấy Traditional này các con có thể xếp vào cái tính từ về age đúng không? Tuổi tác, đây là truyền thống bạn đã có từ lâu đời. Câu này dịch như sau này. Họ nấu một cái bữa ăn rất là ngon theo kiểu truyền thống của Việt Nam cho con cái của họ thưởng thức, đúng không ạ? Rồi tiếp theo câu hỏi số 12. Đây là một câu hỏi về thì. Đấy, mỗi một câu nó là một cái chuyên đề. Cho nên với những bạn nào mà chúng ta đang mất gốc này, hay là ngữ pháp còn đang lơ mơ này, từ vựng thì thiếu hụt khi mà các con luyện đề ấy, thì các con sẽ biết chắc chắn là mình đang đang hỏng kiến thức ở phần nào đấy cho nên là luyện đề càng sớm càng tốt nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ lấy một cái đề ở trên mạng vu vơ nào đó rồi các bạn làm là các bạn đã luyện đề tốt không chúng ta luyện đề cần phải có những cái bước từng bước một thì mới cải thiện được điểm số nhá nào bây giờ cho anh nhìn câu hỏi số 11 câu 11 này à câu 12 thì đây là một câu hỏi về thì sự phối hợp thì đúng không rất là đơn giản rồi một câu hỏi 12 là câu hỏi chống liệt thôi một cái hành động mà đang diễn ra đúng không à, thì hành động khác xen vào hành động đang diễn ra chia thì quá khứ tiếp diễn và hành động xen vào chia thì quá khứ đơn thế các con có he came là hành động xen vào anh ta đến khi tôi đang xem bộ phim là gì vì sao đưa anh tới thì các con sẽ thấy là anh mình đang xem phim thì nó vào đúng không vậy cái việc mình đang xem phim sẽ chia quá khứ tiếp diễn nó sẽ là was watching đúng không ạ rồi như vậy là cô thấy bạn hiếu nhá đúng 3 trên 3 10 điểm tiếp theo bây giờ cô giáo muốn 5 câu cơ cô giáo sẽ chọn một bạn nhá rồi cô giáo nhìn thấy một bạn đang nói là ngô nguyên rồi bạn bảo là gọi con đi cô hả? Rồi Ngô Nguyên đưa ra đáp án này. 13 bạn chọn C, 14 bạn chọn A, 15 bạn chọn A, 16 bạn chọn C và 17 bạn chọn D. Đấy, chúng ta cứ comment 5 câu như này cho cô. Câu 13 ở đây thì đó là kiến thức về gì? Về đảo ngữ, đúng không? Đảo ngữ cô Ngọc dạy chưa? Dạy rồi, đúng chưa? Các con có cấu trúc not until, đúng không? Đấy, not until thì nó sẽ đảo ngữ ở mệnh đề mấy? à, nó sẽ đảo ngữ ở cái mệnh đề này ở đây câu này thì chúng ta thấy là sau not until thì chúng ta có thể cộng danh từ cộng verb in hoặc cộng mệnh đề. Ở đây thì chỉ có một mệnh đề thôi thì đây nó đảo ngữ ở cái mệnh đề duy nhất ở trong câu này. Còn cái chỗ dài dài này nhá, nó không phải là mệnh đề. Cái chỗ dài dài này nó chỉ là cụm danh từ thôi các con. The dedication of Yellowstone Park in the late 19th century. Nó chỉ là một cụm danh từ, có nghĩa là công viên Yellowstone, đúng không ạ? Nào, câu này dịch là gì ạ? Ờ, cho đến tận khi công viên Yellowstone đóng góp vào cuối thế kỷ 19 ý, thì Hoa Kỳ mới có một cái công viên quốc gia đúng không ạ? Đấy, cho nên ở đây thì chúng ta chọn cô giáo đó là C. Nào cô giáo nhắc lại cho bạn cấu trúc với not until như sau nhá. Not until này, sau đó các con có thể cộng gì nhỉ? Cộng danh từ này, hoặc cộng verb in này, hoặc là cộng với mệnh đề, đúng không? Rồi sau đó chúng ta cộng với gì nhỉ? Một mệnh đề mà đảo ngữ, tức là chúng ta đảo trợ động từ, cộng chủ ngữ và cộng verb nguyên thể ở phía sau. Đấy, và cái cấu trúc này của chúng ta sẽ dịch là cho đến tận khi chấm chấm chấm thì làm sao, đúng không ạ? Đấy, và tất cả những cấu trúc này nha các con Thì khi mà các bạn à, sở hữu cái bộ hộp đề mà các con à, đăng ký cái khóa lai tê ấy, đúng không ạ? Thì cô giáo đã tổng hợp một cách rất chi tiết và rất là uh, gọi là đầy đủ ở trong cuốn 1001 cấu trúc tiếng Anh rồi Đây này, Cô giáo đặt tất cả cái cấu trúc gì mà bắt buộc các con muốn được 8, 9, 10 Cô giáo đều tổng hợp ở đây Và chắc chắn là hai k 4 những bạn đã nhận được sách này mà cô tặng ấy Đúng không? Thì thấy rất cuốn này rất là hữu ích Đúng không ạ? Đấy Đó đúng không? Các cấu trúc quan trọng đấy cô giáo đều tổng hợp vào đây Đó Rồi và cái cấu cụ cái cấu trúc về ăn siêu đảo ngữ này thì cũng có Được chưa Được chưa? Được chưa? Rồi tiếp theo Chủ Trung Ngọc câu hỏi số 14 Câu 14 này thì bạn Ngô Nguyên chọn đáp án là A Cô giáo đồng tình với bạn Chỗ này thì các con thấy là một câu hỏi về từ vựng đúng không? Đi thi thì những cái câu hỏi về từ vựng như thế này chúng ta thấy nó không có giới hạn đúng không ạ? Tuy nhiên thì từ vựng chúng ta sẽ học ở hai nguồn. Nguồn thứ nhất đó là nguồn từ vựng trong sách giáo khoa. Nếu anh mà chưa học sách giáo khoa thì anh đừng học bất kỳ thêm một cái từ vựng nào nữa. Phải có sách giáo khoa các bạn nhá. Bởi vì sao Đến Đầu tiên là đề nó sẽ phải xuất phát từ sách giáo khoa chúng ta học Thứ hai đó là trong quá trình luyện đề Ok các con ơi cô giáo đã có bảng điểm thi thử Và chị Bùi Quỳnh vừa gửi cho cô Ngọc Đấy cô ơi em gửi bảng điểm thi thử Nào chúng ta hãy thử xem xem ba bạn đứng đầu ngày hôm nay Sẽ là ba bạn nào được nhận cuốn bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh uh, Mà cô giáo sắp ra mắt dành cho 2K4 Nào xem có 10 điểm không nhá Rồi rất hồi hộp xem có 10 điểm không nào À có hai con 10 luôn các bạn ơi Có một bạn trong lớp cô Ngọc tên là Nguyễn Thảo Cô thấy có vẻ quen quen đấy Đúng không ạ Có vẻ quen quen cô Bạn Thảo này này Rồi 10 điểm 10 điểm Có hai bạn được 10 Rất tốt Có 1, 2, 3, 4 4 bạn 9,8 Đúng không Rồi trong đó có ba bạn ở trong lớp cô Ngọc Ok Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn 9,6 à, ờ, Khoảng tầm 6 con 9,4 Đúng không? Tầm 6 bạn 9,2 và có tầm 8 con 9. Như vậy là điểm từ 9 đến đến 10 ấy, thì anh em chúng mình có từ 35 35 trừ 2 cộng 1 35 trừ 2 là 33 33 cộng 1 34 34 bạn Như vậy là hôm nay có 34 bạn Điểm rơi từ 9 lên đến 10 Và chúng ta có hai con 10 trọn vẹn Đấy ạ, hai con 10 trọn vẹn Và cô giáo công bố ba bạn được tặng sách ngày hôm nay của cô Ngọc này Đó là bạn Khánh Linh Đúng không? Ở trường A Duy Tiên Bạn Nguyễn Thảo, Trung học phổ thông gì đó bạn Phạm Lê Tiến Anh ở Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, một bạn Hà Nam, một bạn Thái Bình, một bạn Hà Tĩnh. Hai bạn này có hai bạn trong à, lớp cô Ngọc BN2305 và BN1856 là số báo danh trong lớp. Rồi ba bạn này trực tiếp nhắn tin trên page cho cô Cô giáo sẽ dành tặng cho các bạn Đó là một cuốn sách gì đấy ạ Bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh Cuốn sách này cả ebook và sách giấy dày 670 trang đúng không ạ Mỗi đề đều có đáp án chi tiết và đáp án chi tiết của cái riêng cái đề mà cô đang chữa này lên đến 22 trang Dịch toàn bộ bài đọc và sẽ có phần bảng tổng hợp từ vựng cấu trúc trong đề Có rất nhiều bạn đang muốn mua sách rồi Nhưng rất tiếc cô Ngọc chưa có link đăng ký để mua sách Được chưa Đấy à, Cô Ngọc sẽ ra mắt trong à, thời gian tới nhé nhưng mà khi mà cô giáo có thì cô giáo sẽ gửi luôn cho các bạn Các con cứ inbox luôn Đấy chưa? Tặng cho các ba bạn đứng đầu trong buổi thi ngày hôm nay Rất tốt Và chúng ta thử xem xem là điểm thấp nhất ngày hôm nay của chúng ta bao nhiêu điểm Rồi có một bạn 1,6 điểm và có một vài bạn được hai điểm đúng không ạ đấy chúng ta cần phải cố gắng hơn rất nhiều nhá rồi ok nào bây giờ cho đến với câu hỏi số 14 cho cô nào câu hỏi số 14 thì chúng ta chọn cho cô giáo đáp án xem nào đáp án là gì câu 14 câu 14 ở đây thì chúng ta có các đáp án như sau này A của chúng ta là judgment đúng không judgment uh, judgment B của chúng ta là eyes C của mình là relief và D là <laughs> cái câu này chỉ cần đến đáp án C thôi không thể không cần đến đáp án D rồi bởi vì sao? Về nghĩa thì không thể là lo lắng được, đúng không? Đáp án A của chúng ta là gì ạ? Phán xét đánh giá này. B của chúng ta là mắt, đúng không? C của chúng ta là relief, đó là sự uh, uh, khuây khỏa, đúng không? Đấy, vân vân. Uh, và đáp án D của chúng ta là sự lo lắng. Thì câu này mình dịch này, theo như cái đánh giá của chúng tôi ý, thì bệnh tình của Geoffrey thì không là quá nghiêm trọng như là chúng tôi sợ, đúng không? Đấy, như vậy thì chúng ta có ngay được cho cô giáo đáp án chính xác câu hỏi số 14. Đó chính là đáp án gì? Đáp án A, đúng không? Theo như đánh giá của chúng tôi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, chủ Trung Ngọc này, câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 của chúng ta như sau này. Nào, câu hỏi số 15 chọn đáp án gì? A của chúng ta là took leave, leave of này. B của chúng ta là feel, felt pity of. Ơ sao tự nhiên cô giáo nhìn thấy, uh, tự nhiên nó bị gián đoạn thế nhỉ? Uh, ờ, cô giáo đang nhìn thấy có bạn hỏi là bao giờ thi thử đợt 2? Ở ờ, thi thử đợt 2 sẽ có mỗi một tuần sẽ có một lần thi thử các bạn nhé. Một tuần có một lần thi thử. Đáp án C của chúng ta là lost touch with và đáp án D của chúng ta là gave birth to. Vậy thì với cái câu hỏi số 15 này bạn ý chọn đáp án là A thì cô giáo sẽ đưa ra đáp án của cô bằng cách cô giáo đưa ra nghĩa trước đây nhá. Đầu tiên các bạn có take leave ở vậy thì nó có nghĩa chia tay, nói lời từ biệt này. Ở đèn B là felt pity for ấy, thì nó có nghĩa là gì? Cảm thấy thương hại, đúng không? Ở đáp án C chúng ta có lost touch with somebody có nghĩa là gì? Ờ, mất liên lạc với ai đấy. Và đáp án D thì chúng ta give birth to somebody là sinh ra ai. Thì câu này mình dịch như sau này. You had better keep a box of matches. À đâu, with a nod and a smile. Với một cái gật đầu và một nụ cười thì cô ấy đã gì nói lời gì tạm biệt với người bạn của mình. Đấy, cho nên ở đây thì bạn ý chọn đáp án đây là chính xác. Take leave of có nghĩa là nói lời chia tay, nói lời tạm biệt đúng không ạ? Đấy, từ leave này có nghĩa là rời đi mà, đúng chưa? Tiếp theo câu hỏi số 16. Như vậy là bạn à, 16 bạn ý chọn đoán là C là handy. Câu 16 thì các bạn thấy là kiến thức của chúng ta là về từ vựng cụm từ, đúng không ạ? Từ vựng cụm từ. Ở đây mình có A là handshake thì nó có nghĩa là cái bắt tay. Đúng không? B của mình là handful thì có nghĩa là một nắm, một nhúm. C của mình là handy thì nó có nghĩa là vừa cầm tay, đúng không? Tiện tay. Và D của chúng ta là hands on thì nó có nghĩa là gì? Thực hành. Thế trong cái câu này mình thử xem mình dịch như nào nhá. You had better keep a box of matches. Bạn nên giữ một hộp diêm làm sao? À, bạn nên giữ một hộp diêm trong tay. Đúng ạ. Đấy. Bạn nên giữ một hộp diêm trong tay phòng trừ phòng khi đèn nó lại tắt một lần nữa go out ở đây cái cụm động từ này đi với the lights ấy thì nó có nghĩa là bóng đèn vụt tắt đấy như vậy thì chúng ta chọn câu giáo đáp án là C đó là handy đúng không đấy, cầm trong tay handy đáp án C nhá Tiếp theo câu hỏi số 17. Câu hỏi số 17 của chúng ta thì kiến thức về sự kết hợp thì đúng không? Ở đây các bạn có châu giáo cái mệnh đề mà người ta gì đầy đủ ở trong câu mệnh đề chính ý, người ta đang chia thì hiện tại đơn. Vậy mình thử xem xem làm cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian này thì sẽ chia động từ thì nào. Đầu tiên là đáp án A have a met đó là thì hiện tại hoàn thành này, đi với after này. B là until với will meet thì nó là thì tương lai đơn này. C là by the time đi với thì hiện tại đơn này Và câu đi là whenever đi với thì hiện tại đơn Thì hãy chú ý của giáo này ở đây có often Đúng không? Thể hiện một cái hành động mà nó gì à, Nó xảy ra thường xuyên Lặp đi lặp lại trong hiện tại Đúng không? Thế thì cái câu này mình dịch này bất cứ khi nào mà tôi gặp cái người giáo viên yêu quý của mình thì người giáo viên ấy luôn thường là mặc hai màu đỏ và đen như vậy ở đây thì các con thấy là một cái hành động đúng không mà nó thường xuyên lặp đi lặp lại trong hiện tại vậy thì chúng ta sử dụng whenever whenever này sau đó cộng với lại hành động trong hiện tại đơn này đúng không và mệnh đề còn lại cũng chỉ ở hiện tại đơn được chưa bất cứ khi nào làm sao thì làm sao được chưa như vậy là bạn à, bạn Nguyễn Thảo đang comment mà có avatar hình à, cô gái là bạn được 10 điểm mà con Cô nhìn quen lắm, trông giống như kiểu là bạn Thảo trong lớp ấy Đấy, Câu 17, bạn chọn đi Như vậy là từ nãy giờ 5 câu từ 13, 17 bạn Ngô Nguyên chọn đúng rồi, 10 điểm Được chưa? Nào bây giờ cho anh cô giáo tiếp theo đến câu hỏi số 18 Bây giờ cô giáo sẽ chọn một bạn, cô giáo xin mời bạn uh, bạn Nguyễn Thảo nhá Bạn Nguyễn Thảo có phải là bạn được 10 điểm không đấy? Bạn Thảo đưa ra đáp án như sau Câu 18 bạn chọn đáp án là A, câu 19 bạn chọn A, 20 bạn chọn A, 21 bạn chọn D và 22 bạn chọn C. Hãy nhìn vào câu hỏi số 18. Câu hỏi số 18 của chúng ta là một câu hỏi về cụm động từ. Trong đề thi thường sẽ có một câu này hoặc là hai câu. Một câu cụm động từ rồi một câu về uh, uh, thành ngữ đúng không? Đó là những cái câu phân loại. Nào bây giờ chúng anh nhìn vào câu hỏi số 18 nhá. Many young people travel all over the world and then do all kinds of jobs before they chấm chấm. Settle down thì mình sẽ dịch là ổn định cuộc sống, đúng không? Như kiểu an cư lạc nghiệp ấy. Put down thì nó có nghĩa đặt xuống, Nguyễn Thảo vâng ạ à. Đấy thế là bạn Thảo này được 10 điểm đấy các con này Đây các bạn có thể kết bạn là làm quen bạn Thảo ấy đi 10 điểm trong bài ngày hôm nay C mình có go down là giảm xuống Đúng không? Rồi ok Đi xuống và đi của chúng ta là touch down Thì touch down là hạ cánh Thế câu này mình dịch như sau này Nhiều người trẻ thì đi du lịch khắp nơi trên thế giới Và sau đó thì họ làm tất cả các cái loại công việc Đúng không? Các kiểu công việc Trước khi mà họ sẽ ổn định cuộc sống như vậy thì chúng ta chọn cô giáo đáp án là A, đúng không? Settle down. Rồi. Tiếp theo câu hỏi số 19. Nào câu hỏi số 19 của chúng ta là câu cuối cùng trong dạng bài 15 câu từ vựng ngữ pháp của đề đấy. Nào ở đây thì mình sẽ có một câu hỏi về sự kết hợp từ. Nào, ở đây mình có your of authority so often. Nào, ở đây thì các bạn có authority thì nó có nghĩa là quyền lực, cái thẩm quyền đúng không? Đấy. Nào ở đây mình dịch như này này, nếu như mà lực lượng nếu như mà cái gì nhỉ nếu như mà ở đây workforce là lực lượng lao động nhưng mà mình cứ coi là nếu như nhân viên đi đúng không ạ nếu như nhân viên mà họ respect you ấy nếu mà họ tôn trọng bạn ấy bạn ấy thì bạn sẽ không cần phải khẳng định cái quyền lực của mình thường xuyên đúng không ạ bởi vì họ không cần phải khẳng định cái quyền lực thường xuyên để họ sợ bởi vì họ đã bản thân họ đã tôn trọng bạn rồi thì các con nhớ cô giáo cái động từ cần phải điền đây đó chính là assert assert của chúng ta nó là đòi quyền lợi hoặc nó còn có nghĩa là xác nhận đúng không khẳng định quả quyết Đấy, chuyên đi với quyền lợi hay là chủ quyền hay là thẩm quyền đấy. Nên chúng ta chọn cô giáo đáp án trong câu này sẽ là A nha các bạn nhá. Đó, rồi. Như vậy là ghi hộ cô giáo cái cụm uh, sự kết hợp từ này đi. Assert someone's authority. Đấy, có nghĩa là khẳng định cái quyền lực đúng không? Thẩm quyền của mình. Rồi, như vậy là có bạn nào đúng 15 trên 15 phần này không? Tiếp theo bây giờ chúng ta chuyển cô giáo phần đồng nghĩa trái nghĩa. Nhiều câu hỏi, câu hỏi số 20 cho cô. Đây là một câu về gì? Về thành ngữ đúng không? Người ta gạch chân cái từ gì ạ? Cái cụm từ stand his ground. Ở đây đã chia thì quá khứ đơn rồi, nó chuyển stand thành stood, đúng không? Nào, although we argued with him for a long time, mặc dù chúng tôi đã tranh luận với anh ấy trong một thời gian dài, thế nhưng mà anh ấy vẫn giữ vững quan điểm của mình. Đấy, thì stand someone's ground ấy, nó có nghĩa là giữ vững quan điểm lập trường. Giữ vững quan điểm lập trường. Cái thành ngữ này nhá, nó rất là dễ hình dung. Đấy, vì các con thấy stand thì là đứng, đứng là phải đứng chắc, đứng vững. Ground là đứng trên đất, đứng vững trên đất, không suy xuyển đúng không? Tức là mình giữ vững quan điểm. Đấy. Thế thì bây giờ mình tìm một cái cụm đồng nghĩa cho cô. Đồng nghĩa thì các con thấy bạn chọn A là refuse to change his opinion. Có nghĩa là cái gì nhỉ? Từ chối thay đổi ý kiến của anh ta. Đúng rồi. Giữ vững lập trường tức là không thay đổi ý kiến. Còn B là change his decision, có nghĩa thay đổi quyết định của mình. C là wanted to continue có nghĩa là rất muốn tiếp tục không liên quan rồi. Và câu đi là felt sorry for us có nghĩa cảm thấy tiếc cho chúng tôi không liên quan đúng không ạ? Rồi chọn đây. Nào câu hỏi số 21. 21 ở đây thì là một câu về từ vựng thôi. Ở đây các con nhìn thấy người ta gạch chân một cái từ mà có khả năng là rất rất nhiều bạn 2K4 đang thấy là nó là một cái từ mới đây, đúng không ạ? Yên tâm cô Ngọc đã tổng hợp vào cái bảng từ vựng cho các bạn rồi. Entice. Entice là cái gì các bạn? Entice ý, nó có nghĩa là thu hút nha các con. Hoặc nó còn có nghĩa là cám dỗ thu hút cám dỗ dụ dỗ lôi kéo đấy cái câu này mình dịch này cái nhà hàng này họ đã thu hút ngay càng nhiều khách hàng với cái nội thất rất là ấm cúng và các cái sự kiện hàng ngày rất là đặc biệt đúng chưa thế thì đồng nghĩa với thu hút chúng ta có a này a của chúng ta có nghĩa là thuyết phục thu hút thì có bằng với thuyết phục không các bạn không b là free free là thả tự do chả liên quan C là refuse thì nó có nghĩa từ chối và đi của mình attracts thì attract someone's attention đấy thu hút hấp dẫn ai, cái sự chú ý của ai đó chúng ta hay sử dụng một cái sự kết hợp từ đó là attract someone's attention đúng không ạ đấy như vậy các con chọn đi cho cô vậy là bạn uh, Nguyễn Thảo à đúng rồi tiếp theo chỉ Trung Ngọc câu hỏi số 22 22 ở đây thì các con thấy người ta gạch chân một cái động từ đúng không ạ và đây thì không phải là từ mới cái từ này có trong sách giáo khoa các bạn nó là polish Abo cô giáo xin lỗi, abolish. Abolish của chúng ta nó có nghĩa là loại bỏ, đúng không ạ? Nào, tôi nghĩ rằng ấy, cái việc mà loại bỏ các cái bài kiểm tra ở trường học là impossible, là không thể, đúng không? Chấm, chúng, tức là những bài kiểm tra rất là cần thiết để evaluate, đánh giá được. Evaluate, đánh giá được. Students progress, cái sự tiến bộ của học sinh. Thế vậy bây giờ các con sẽ chọn một từ mà nó đối nghĩa với từ loại bỏ Đương nhiên sẽ là từ gì? Đó chính là đáp án C là continue. Một đằng thì muốn loại đi, muốn bỏ ra, một đằng thì tiếp tục tức là vẫn thêm vào, đúng không ạ? Đấy, thế nên nó sẽ là đối nghĩa. Còn A organize thì là tổ chức này, đúng không? B thì là dập tắt này và D của chúng ta thì là dừng lại, được chưa ạ? Đấy, rồi đáp án là C. Như vậy là bạn Nguyễn Thảo, bạn này 10 điểm mà, bạn ấy được 10 điểm thì đương nhiên là bạn ấy đúng rồi, đúng chưa ạ? Tiếp theo bây giờ chuyển cho Ngọc câu hỏi số 23 cho đến các câu hỏi tiếp theo cô giáo xin được gọi một bạn đó là bạn nam đi các bạn Ô, nhưng mà bạn nam bạn cô giáo đang định gọi bạn tiến nhưng mà tiến comment ít quá rồi ok nhưng mà cô vẫn gọi tiến nhá bạn nguyễn lê tiến đưa ra đáp án như sau dc ba con đây à, ờ, từ từ ờ, bạn tiến đâu nhở ờ, bạn đâu rồi đấy các bạn comment ờ, bạn tiến comment 23 là a à ba con a đúng không a a a bây giờ các bạn nhìn nhá nào nhìn vào cô giáo câu hỏi số 23 này Ở đây các bạn có một cái thành ngữ là look on the bright side Tuy nhiên thành ngữ này cũng là một thành ngữ phải nói là siêu dễ Vì chúng ta hoàn toàn có thể dịch nghĩa đen của thành ngữ này ra được Ở đây con thấy có look, look thì là nhìn đúng không? Bright có nghĩa là tươi sáng, side là một cái khía cạnh, một cái bên lề thì look on the bright side ở đây có nghĩa là nhìn theo một cái khía cạnh nó tươi sáng Tức là chúng ta nhìn một cách rất là tích cực, một cái rất là lạc quan Chúng ta phải lạc quan lên Đấy, đấy là cái nghĩa của y đùm này. Thế thì đối nghĩa với y đùm lạc quan thì đương nhiên nó sẽ là bi gì? Bi quan. Và bi quan thì từ này có trong sách giáo khoa rồi, pessimistic đúng không? Nó là bi quan là tiêu cực. Thế còn optimistic thì là đồng nghĩa lạc quan tích cực, smart thì có nghĩa là thông minh và confident thì nó có nghĩa là tự tin. Như vậy cô giáo chọn đáp án là A, rất chính xác. Tiếp theo, như vậy là cô giáo thấy bạn Thảo với lại cái bạn Tiến này là đúng 2 trên 2 của toàn bộ phần đồng nghĩa trái nghĩa. Đi thi mà làm được đúng 2 trên 2 của đồng nghĩa trái nghĩa là rất là gọi là rất là sao nhỉ rất là yên tâm về số điểm của mình bởi vì phần này nhá thường là sẽ có nhiều từ vựng đúng không nào bây giờ cho anh nhìn vào mẫu giáo câu hỏi số 24 này nào câu hỏi số 24 này thì chúng ta sẽ chọn cô giáo xem đáp án chính xác của nó sẽ là gì ở đây cô giáo có một câu hai câu về chức năng giao tiếp và các bạn nhớ nhá phần này là phần luôn luôn là phần gì ạ dễ dễ ăn điểm cho nên đừng bao giờ mất 0,4 0,4 trên tổng số 10 thì nó là ít. Tuy nhiên 0,4 mà hỏi một người nào đã thi trượt đại học chỉ vì thiếu 0,1 điểm thì mới biết là nó quý giá đến mức như thế nào. Được chưa ạ? Đấy. Nào câu này chọn đáp án gì? Ở đây thì các bạn có cô giáo như sau. Nào, đầu tiên chúng ta phải đọc kỹ cái tình huống ở trong câu giao tiếp. Jenny và Peter thì đang nói chuyện về cái áo choàng của Peter, đúng không ạ? Cái áo choàng của Peter. Và Jenny nói này, wow, what a nice coat you're wearing. Wow, cậu có một cái áo quá đẹp luôn Peter, như vậy đây các con thấy là nó đáp lại một lời khen Vậy đáp lại lời khen như sau Cảm ơn mẹ tớ mua cho tớ đấy Còn câu B là chắc chắn rồi, bạn thích nó chứ Câu C là vâng, tất nhiên rồi, áo choàng tớ đắt lắm Và câu D là gì? Tớ rất thích cậu nói điều đấy Đương nhiên, đáp án chính xác của mình sẽ là Sau khi người ta khen mình thì mình phải lịch sự đáp lại lời cảm ơn Đáp án chính xác là A Thanks, my mother bought it for me Được chưa? Tiếp theo câu hỏi số 25 Jennifer và Kathy thì đang gì? Đang nói chuyện với nhau. To be in the middle of conversation tức là đang nói chuyện nhá. Ở giữa một cuộc nói chuyện tức là đang nói chuyện. Jennifer nói này, uh, I believe that supermarkets are much better than traditional markets. Tôi tin rằng siêu thị thì tốt hơn nhiều so với chợ truyền thống. Rồi, các con thấy đây là được liệt kê vào cái phần nào đấy ạ? Phần giao tiếp đưa ra nhận định, tức là opinion. Vậy thì các con phải chú ý cho cô giáo các cách trả lời đồng tình và không đồng tình của cái ý kiến này. Đúng không? Lúc này các con nhìn cô giáo ở cái phía sau ấy Nó có một cái mệnh đề giúp cho chúng ta biết được là cái cô bé Cathy nó có đồng tính hay không Nó nói là each has its own features Có nghĩa là mỗi cái thì đều có những đặc trưng riêng Ông bên trên khẳng định là siêu thị tốt hơn chợ truyền thống Tức là ông ấy đề cao siêu thị Bà bên dưới lại bảo là gì? Ôi giời, mỗi cái đều có những đặc trưng riêng chứ Như vậy là bạn này không đồng tình Đúng không ạ? Vậy không đồng tình thì chúng ta chọn A Đó là I disagree with you còn câu B là that is completely true có nghĩa điều này hoàn toàn đúng. Câu C là I couldn't agree with you more là tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Và câu D của chúng ta là I can't help thinking the same tức là tôi không thể ngừng nghĩ như vậy, đúng chưa? Chỉ có phản hồi A là phù hợp nhất về nghĩa trong câu này. Rồi, ok. Như vậy là bạn nào đấy nhỉ? Bạn Nguyễn Lê Tiến à? 10 điểm. Tiếp theo bây giờ cô giáo sẽ chuyển sang phần bài đọc điền. Tuy nhiên trước khi đến phần bài đọc điền thì cô giáo sẽ phải chữa cho các bạn cái phần ấy mà chúng ta ấy là phải ăn điểm, đó là phần chọn lỗi sai và viết lại câu nhá. Nào, nhiều phần chọn lỗi sai cho cô đi. Chọn lỗi sai trong đề thi sẽ có 0,6 điểm. Đấy, 0,6 điểm nha các con. Rồi, cũng là phần mà ăn được điểm đấy, cho nên không được bỏ qua, không được bỏ sót. Nào câu 43 này. Câu 43 thì các con nhìn ô giáo là kiến thức về từ vựng rồi. Đúng không? A là consider, B là invention, C là practicable và D là skyscrapers. Thì ở đây các bạn thấy này, trong câu này chúng ta có một cái tính từ mà rất hay bị nhầm các con nhớ nhá, ba câu chọn lỗi sai ý, thì đề thi theo xu hướng ra đề nhá. Nó sẽ là hai câu sai về ngữ pháp và một câu là sai về cặp từ dễ gây nhầm lẫn mà ta gọi là một, một câu về từ vựng đấy. Một cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Đấy. Được chưa? Thì cái câu 43 này này đó chính là cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Cô đố các con biết là cái từ nào Nói về từ vựng thì chắc là các bạn cũng nhầm uh, ngầm ngầm đoán ra được là đây câu này chọn đáp án gì rồi. Cái từ practicable của chúng ta ấy, thì nó có nghĩa là khả thi nhá practicable này tính từ này nó có nghĩa là khả thi nhưng trong câu này thì lại không thể lại dịch là khả thi được vì các con dịch mà xem Until the invention of the telephone, cho đến khi phát minh ra điện thoại thì các tòa nhà chọc trời vẫn không được coi là thực tế cho lắm chứ không thể nào vẫn được coi là khả thi. Ở đây khả thi nó có nghĩa là khả thi đồng nghĩa là với khả thi là gì? Là có thể thực hiện được. Ví dụ các con nói là nhiệm vụ khả thi, tức là nhiệm vụ có thể thực hiện được. Chứ không thể nào mà dịch là các tòa nhà có thể thực hiện được Mà ở đây chúng ta phải dịch là các tòa nhà chọc trời vẫn không được coi là gì thực tế cho lắm đúng không và ở đây thì các con có thể đổi cái tính từ practicable ấy nó chuyển sang tính từ practic practical đúng không ạ nên chúng ta chọn C cô giáo nhé rồi tiếp theo chủ chúng học câu hỏi số 44 thì câu này của chúng ta là một câu rất là quen thuộc trong à, dạng bài chọn lỗi sai đó chính là một câu cấu trúc song song hay là cấu trúc song hành hay là một câu à, người ta nói là sai cấu trúc tương đương cũng được nói thế nào cũng được vì sao? Vì các con có liên từ en. Nhìn vào cái anh en này thì phải nhớ anh ý trước anh ý, sau anh ý đều phải tương đương nhau. Đấy, đúng không? Đều phải tương đương nhau. Trong toán ý, nó có một cái lý thuyết, một cái khái niệm là góc đồng vị đúng không? Đồng vị. Đấy, kiểu kiểu nó nó tương đương ấy. Thì ở tiếng Anh cũng thế, đây các con cứ nhớ nhớ như vậy. Trước en và sau en nó đều phải cùng cùng dạng, cùng loại. Đấy. Thế thì ở đây các bạn thấy là được đằng trước en, đằng sau en mình có ghép trên này, đúng không? Đấy xong là đằng trước em chỗ này nó có play in này Nó không thể nào mà cái chỗ này nó lại cho cái từ là to run được Đúng không? Verb in, verb in thì giữa cũng phải là verb in Đúng không ạ? Vậy các con sẽ chuyển B là to run trở thành running cho cô Chú ý này gấp đôi phụ âm N lên trước khi thêm đuôi in nhá Rồi câu này dịch như sau Trẻ em thích chơi uh, Trẻ em thì thích chơi với bùn Đúng không? Thích chạy qua những cái gì đấy petals uh, Chạy qua những cái cái cái, cái uh, vũng bùn à và gì và và lấm 7 đúng không ạ đấy vậy ở đây thì các bạn sẽ có cho giáo là uh, đáp án là B nhé to run trở thành running tiếp theo trở trung học câu hỏi số 45 câu 45 này thì đây là sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ các bạn nhìn cô giáo này chủ ngữ ở đây của chúng ta là each nurse đúng không nurse của chúng ta là y tá khi chúng ta sử dụng each thì các con thấy là đằng sau sẽ cộng với danh từ đếm được ở dạng số ít và động từ của chúng ta đương nhiên sẽ phải chia theo kiểu số ít rồi đúng không ạ Thế mà trong câu này các con thấy động từ thường của chúng ta ở đây là report Report nó có nghĩa là báo cáo Thì động từ này nếu như mà đi theo chủ ngữ số ít Anh bắt buộc phải thêm SC vào Đúng không ạ Nhưng anh này anh không thêm S chứng tỏ là anh ý sai Vì chủ ngữ này mang cái số ít cơ mà Câu này dịch như sau Mỗi một y tá thì gì? Uh, report to the operating room When he saw her name is called Thì sẽ đến cái phòng mổ ấy khi mà được gọi tên Đúng không ạ? Đấy, chúng ta chọn ô giáo đáp án là C và đổi report này thêm SC thôi, đúng không? Đấy, H cộng danh từ đếm được số ít và cộng động từ chia số ít. Đấy, như vậy các bạn thấy ăn 0,6 điểm có ngon lành không? Rất là ngon lành, đúng không ạ? Cho nên không được bỏ sót phần bài này nhá. Trong khóa luyện đề cô giáo sẽ làm sao để các bạn tuyệt đối, đúng không? Ăn điểm tuyệt đối của từng dạng bài. Và bây giờ chúng ta chuyển tiếp Ngọc, câu hỏi số 46. Câu 46 đến câu 48 đó chính là 0,6 điểm mà các con cũng cần ăn điểm tuyệt đối. Đó chính là phần dạng bài viết lại câu sao cho nghĩa không đổi nhá. Tuy nhiên này phần này này à, nhiều bạn ý cảm thấy rất là mất thời gian bởi vì đọc nhiều xong rồi nó lại còn rất là dài nữa. Nhiều bạn chưa có kỹ năng làm bài cho nên là cứ thấy cho nên là khi bạn ấy loại trừ được 50 phần trăm tức là bốn câu thì loại trừ được hai câu thì vẫn chọn là án sai. Thì bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn thử xem xem là ba câu của đề ngày hôm nay có khó không nhá. Không khó, chắc chắn là không khó rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ làm thế nào? Đầu tiên các con nhiều cô giáo ở cái câu gốc này này riêng viết lại câu nhá nếu như không hiểu 70% cái câu gốc ấy thì khả năng cao các bạn sẽ gì bạn sẽ chọn sai còn đương nhiên là thi trắc nghiệm có thể may mắn mà các bạn chọn đúng các bạn ít nhất phải phải hiểu được 70% nó nói cái nói cái gì Each, every student is required to write an essay on the topic thì mình sẽ có cho cô giáo này nhặt ra trong câu này nó là cái cấu trúc này to be required to verb to be required cộng với to verb thì nó có nghĩa là được yêu cầu làm gì đúng không? Vậy câu này này mỗi một học sinh được yêu cầu phải viết một bài luận về chủ đề này, đúng không ạ? Mỗi một học sinh được yêu cầu, cô giáo chưa cần nhìn bố đáp án ABCD, cô chỉ nghĩ trong đầu là được yêu cầu, đúng không? Đấy, thế thì khả năng nó sẽ bằng với từ phải. Được yêu cầu tôi phải làm gì mà? Thế thì nó sẽ bằng với most cộng verb. Thế cô giáo nhìn xuống dưới đây thì đây chính là một câu nó hỏi về động từ khuyết thiếu nhá. A nó cho là might cộng verb này B là must cộng verb này C là can't cộng verb này Và D là needn't cộng verb Có phải là từ khuyết thiếu không? Đấy Thế mà chỗ này mình đã phát hiện ra là to be required cộng to verb bằng từ must này rồi Cho nên chúng ta sẽ rất mạnh dạn chọn B cho cô Đúng chưa? Đấy Thế còn loại thế còn đáp án A là gì? Nếu might cộng verb thì còn có nghĩa là có thể làm gì chứ không chắc chắn, đúng không? Mà đây lại là phải cơ. Can cộng verb tức là không thể làm gì và needn't cộng verb tức là không cần làm gì, đúng chưa Rồi câu 47. Đấy. If I were you, I would rent another room said my friend. Đây là một câu tường thuật trực tiếp. Trong đề thi nhá, đây là một cái cấu trúc rất rất là gọi là hay gặp trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Một câu nói về gì ạ? Động từ khuyết thiếu, một câu về trật tự, à một câu về tường thuật trực tiếp gián tiếp, xong lại một câu về thì. Đây là một cái cấu trúc rất hay gặp trong đề thi đấy các bạn ạ. Nào câu 47. Các con nhớ là tường thuật trực tiếp khi đổi sang từ thuật gián tiếp thì phải đổi rất nhiều thứ ví dụ các con chuyển chủ ngữ này chuyển tính từ sở hữu đại từ sở hữu này lùi thì này đúng không rồi là các cụm trạng ngữ chỉ thời gian nơi trốn ta cũng phải đổi một chút đúng không ạ tuy nhiên thì điều đấy gác lại đã cái câu tường thuật các con biết quan trọng nhất là cái gì không ạ đó chính là cái cái gì cái hàm à quên cái sắc thái biểu cảm của cái câu trực tiếp đấy nào khi các con nói câu điều kiện là nếu tôi là bạn thì tôi làm thế này thế kia cái sắc thái biểu cảm của câu đấy là gì là các con khuyên đúng không ví dụ ai đó bảo là tôi có nên bỏ cô ấy không thì chắc chắn nếu mà bạn khuyên ấy bạn nó sẽ nói kiểu câu là nếu tớ mà là cậu thì tớ sẽ không bỏ cô đấy cô ấy đâu tớ sẽ cưới cô ấy đấy là một cái câu khuyên và khi mà các con biết được cái sắc thái biểu cảm của cái câu tường thuật trực tiếp là câu khuyên thì rất dễ để các con chọn được cái động từ tường thuật trong câu gián tiếp khuyên thì chúng ta lại nhớ ngay được đến động từ nào đây ạ à? đó là động từ advice đúng không Cấu trúc là gì? Advise somebody cộng to verb là khuyên ai làm gì và khoanh luôn đáp án đi. Đấy. Cái quan trọng là đừng có nhìn vội vào bốn đáp án ABCD làm gì nó sẽ bị loạn ngay. Mà chúng ta phải phân tích cái câu gốc. Đấy, mà các con nghe thấy cô phân tích từ nãy đến giờ ấy, nghe thấy có vẻ là phân tích có vẻ dài. Như vậy thì tức là nếu trong đi thi thì suy nghĩ rất lâu đúng không? Không, nếu các con luyện đề sớm và các con được luyện đề nhiều thì cái phản xạ nó trở thành một cái phản xạ rất nhanh thôi. Chúng ta có thể tăng tốc được làm những câu này. Đấy. Một câu nó chỉ được làm trong khoảng tầm 3-40 giây thôi nhá Hoặc hoặc là một phút là tối đa Đấy Rồi các bạn đi Tiếp theo câu 48 này Nhìn này, phân tích tiếp câu gốc này He last cooked for the whole family 5 months ago Rồi, câu này thì các con thấy người ta đang sử dụng thì gì đây Ago thì gì với quá khứ đơn Đúng không? Câu này chắc chắn là một câu đổi về thì rồi Đúng không ạ? Thế thì các con nhớ là một hành động xảy ra tại một mốc thời điểm trong quá khứ Đương nhiên anh sẽ chia quá khứ đơn rồi Đúng không? Đấy, nhưng mà thì quá khứ đơn thì lại có thể hoán đổi trở thành thì gì ạ? Thì hiện tại hoàn thành. Bởi vì này, 5 tháng trước là lần cuối cùng mình nấu ăn, tức là trong khoảng 5 tháng trở lại đây thì mình không hề nấu ăn cho gia đình. Thì có phải là một hành động đúng không? Mà nó diễn ra trong một khoảng thời gian ý thì chúng ta sẽ sử dụng gì nhỉ? Thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì hiện tại hoàn thành chúng ta có cấu trúc là gì các con? Has này, hoặc have này cộng với P2 của động từ. Nhìn vào đây luôn, các con loại A, D. Còn BC, BC thì các con thấy một ông là khẳng định này và một ông là phủ định. Thì các con dịch như sau này. Anh ta lần cuối cùng nấu ăn cho gia đình là 5 tháng trước, tức là trong vòng 5 tháng rồi là không nấu ăn. Thế thì nó phải là phủ định, vậy đáp án là C. Đúng chưa? Rồi, ok. Đấy, không phải sáu điểm có dễ không ạ? À? Rất dễ. Tuy nhiên nếu như không được luyện tập nhiều thì nó sẽ rất mất thời gian Vì các bạn thấy cô Ngọc phân tích rất kỹ Mà phân tích kỹ là để cho chúng ta không bao giờ bị mất điểm 0,05 điểm cũng là quý chứ không đừng nói đến 0,2 Bây giờ tiếp theo chuyển cho Ngọc câu 49 và câu 50 Câu 49, câu 50 của chúng ta đó chính là gì ạ? Đó chính là dạng bài kết hợp câu Tức là chúng ta có 0,4 điểm Đấy, ăn trọn vẹn phần này nhá Nếu như các bạn không dịch được 70% hai mệnh đề trong câu gốc thì khả năng cao các bạn cũng không làm đúng được phần kết hợp câu. Đấy, bây giờ chúng anh nhìn này, cô giáo lại phân tích câu gốc như sau. The basketball team knew they lost the match. Cái đội bóng rổ ấy thì họ đã biết rằng là họ thua chấm. They soon started to blame each other và họ ngay sau đó thì họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Khi cô phân tích được cô phân tích như này à, như vậy có hai hai hành động. Một là hành động biết thua, hành động thứ hai là sau khi biết thua thì bắt đầu đổ lỗi. Như vậy thua là hành động gì xảy ra trước và đổ lỗi cho nhau là hành động xảy ra sau. để cô biết thế. Ừ. Thế thì bây giờ cô giáo nhìn th- nhìn sơ qua bốn đáp án thì cô giáo nhìn thấy có Hartley, Hartley với no sooner thì cô thấy là rất phù hợp với lại việc là có hai hành động, một hành động trước một hành động sau. Vì Hartley và no sooner thì hai anh này sẽ đứng trong một cái cấu trúc mang nghĩa là vừa mới thì đã, đúng không? Hành động này vừa mới xảy ra thì hành động kia đã xảy ra rồi. Đấy nên cô giáo sẽ loại được AB đã còn còn CD bây giờ cô giáo sẽ nhớ lại này hardly thì nó sẽ cộng với gì ạ cộng với lại when còn no sooner thì nó đi với than đúng chưa rồi và các con có cho cô giáo hardly này sau đó cộng với đảo ngữ là hết cộng chủ ngữ cộng p2 và đây là mệnh đề chỉ hành động xảy ra trước còn when sau đó cộng mệnh đề chia thì quá khứ đơn đây là chỉ hành động xảy ra sau Bây giờ nhìn nhá, nhìn này, No Sooner và Giang cũng thế, nhìn này. Biết thua là hành động xảy ra trước, nhưng các con nhìn vào đây mà xem. Hai mệnh đề này là hai mệnh đề khác nhau. Thằng C nó cho cái hành động biết thua là xảy ra trước, cho nên nó sẽ là hành đúng. Còn thằng D nhá, nó cho cái mệnh đề gì đổ lỗi cho nhau là đứng đầu tiên, tức là nó sai về trình tự xảy ra của hành động. Đấy, đấy là cái rất hay mắc lỗi của cái cấu trúc này. Là các bạn ý chọn đúng cấu trúc. Các bạn chỉ nhìn đúng cấu trúc thôi, nhưng các bạn không dịch phải dịch được là hành động nào trước hành động này sạch nào, nào xảy ra sau cái câu C mình dịch là cái gì nhỉ đội bóng này vừa mới biết thua trận đấu thì bắt đầu đổ lỗi cho nhau còn câu đi là dịch là vừa mới đổ lỗi cho nhau thì biết thua đúng không các bạn thấy có phải là hành động sai không chính tự hành động sai đúng không ạ ok câu 50 này nào câu 50 này We cannot completely avoid stress in our lives. We need to find ways to cope with it. Ok, câu 50 thì chúng ta thấy là bây giờ phải dịch được đã cannot completely avoid ok chúng tôi không thể nào mà tránh được stress tránh được căng thẳng trong cuộc sống chấm chúng tôi cần tìm cách để mà cope with đương nhiên là kể cả đi thi mà không biết cope with là cái gì đi chăng nữa thì rõ ràng là hoàn toàn có thể dịch nghĩa đen và ra được nghĩa của nó này một ông thì là gì ạ bị căng thẳng thì đương nhiên là khi bị căng thẳng thì anh phải tìm cách làm gì tìm cách để đối mặt với nó tìm cách để đối phó với sự căng thẳng với cope with ở đây có nghĩa là đối phó đối mặt đúng không Đấy, giải quyết thế thì bây giờ các bạn nhớ giáo này đầu tiên nhá Đầu tiên đáp án đây as long as. E. As long as e thì dịch dịch là gì? Dịch là miễn là. Đấy. Các bạn có biết một bài hát rất nổi tiếng của của nổi tiếng của ai nhỉ? Cô giáo quên mất rồi. As long as e, you love me, miễn là em yêu anh ý, hay là anh yêu em gì đấy. Đấy, as long as miễn là trong cái câu gốc ấy, chả có cái ý gì là miễn là hết đúng không ạ nó không đưa ra điều kiện cho nên không thể có miễn là được rồi ok tiếp câu b này câu b của chúng ta nó có since thì rất nhiều bạn nhá chỉ nhớ được mỗi since là nằm trong thì thì gì á thì hiện tại hoàn thành dịch là từ khi nhưng các con nếu như các con đã học về liên từ thì các bạn thừa biết rằng là since nó sẽ bằng với because đúng không bằng với as đúng không bằng với for sau đó nó cộng với mệnh đề và nó dịch là bởi vì chứ không phải lúc nào nó dịch là từ khi đúng chưa ạ thì câu này con phải dịch là bởi vì Bởi vì chúng ta không thể hoàn toàn tránh khỏi căng thẳng trong cuộc sống Cho nên chúng ta cần phải tìm ra cách để đối phó với nó Đúng các bạn, nghe quá hay luôn, đúng không? Còn câu C, các con có sau khi Sau khi tránh được căng thẳng thì phải tìm cách đối phó sai về nghĩa Câu d các con lại có một cái liên từ là because bởi vì căng thẳng có thể được tránh cho nên chúng ta cần phải tìm cách đối phó. Căng thẳng mà được tránh thì không bao người ta cần phải tìm cách đối phó làm gì? Nó sai về nghĩa. Đúng không ạ? Như vậy thì các con chọn cô giáo đáp án là gì ạ? Đáp án là B luôn, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy là cô giáo vừa mới uh, làm cho các bạn xong ba toàn bộ dạng bài. Bây giờ chúng ta chỉ còn đọc điền đọc hiểu. Đấy, trong lộ trình luyện đề thì bước đầu tiên, giai đoạn đầu tiên của luyện đề nha các con nhá Không phải là đi download cho một cái đề trên mạng Sau đó thì bắt đầu làm bài thì đấy gọi là luyện đề Bởi vì sao? Mục tiêu cuối cùng của luyện đề là hỏi là có tăng điểm hay không nếu như mất thời gian về môn tiếng Anh mà điểm vẫn lẹt đẹp 5-6 đúng không ạ? Điểm vẫn dậm chân tại chỗ thì chắc chắn đó không phải là một cách học phương pháp học đúng rồi. Nên trong quá trình luyện đề cô giáo thấy rất nhiều bạn đã làm một cái phương pháp không hề chính xác. Đó là các bạn cứ lên trên mạng đau một cái đề về, sau đó bạn đàm và các làm ngày làm đêm mỗi ngày là một cái đề xong các bạn cũng không thèm xem là cái đáp án chi tiết là như thế nào cũng không được nghe giảng nữa thậm chí là cũng không tổng hợp bảng từ vựng cấu trúc như thế này sau mỗi một đề thì thử hỏi rằng là với việc là chạy theo số lượng đề như vậy thì liệu điểm các bạn có tăng không cô dám chắc với các bạn là sẽ không thể tăng điểm được cô còn chưa nói đến việc đấy là một bạn mà mất gốc xong lại cứ đi đau ở đề ở trên mạng về xong rồi đề thi thật các năm cái đó ấy, nó chỉ để kiểm tra được cái khả năng ban đầu các em thôi chứ không giúp các em tăng điểm đúng không ạ lộ trình của chúng ta làm thế nào nó phải từng bước và trong cái lộ trình luyện đề thì cái bước một nhá các bạn hãy gạt cho cô giáo đọc hiểu đọc điền sang một bên một cái các bạn hãy nắm chắc cho giáo toàn bộ kiến thức ngữ pháp này nắm chắc cho giáo toàn bộ kỹ năng của các dạng bài còn lại nhé nào chúng ta cùng nhắc lại các dạng bài trong đề thi trung học phổ thông quốc gia đúng không ạ phần này rất quan trọng lắng nghe này à, đề thì có thể cô giáo chữa nhiều chứ cái này cô giáo không nói nhiều đâu nào dạng bài trung học phổ thông quốc gia các bạn có dạng bài gì phát âm các bạn có dạng bài một phát âm hai các bạn có dạng bài trọng âm thứ ba các bạn có dạng bài gì ạ ngữ pháp Thứ tư các bạn có dạng bài từ vựng. Thứ năm đó là các câu hỏi về đồng nghĩa. Thứ sáu các câu hỏi về trái nghĩa. Thứ bảy đó là câu hỏi chọn lỗi sai. Thứ tám đó là viết lại câu. Thứ chín là kết hợp câu, đúng không? Thứ mười đó là gì ạ? Chức năng giao tiếp. mười một là đọc điền và mười hai là hai bài đọc hiểu. Đây, đây là các dạng bài mà chúng ta sẽ gặp trong đề thi Trung học thông quốc gia năm nay thì cũng sẽ không bao giờ là thay đổi cấu trúc đề thi đâu mà cấu trúc đề thi thì vẫn vậy đúng không ạ chúng ta chỉ có là ôn tập làm sao để các dạng bài này một cách thật là thành thục các bạn nhớ mỗi một đề nó sẽ có một những câu hỏi khác nhau nhưng nó vẫn nằm quẩn quanh trong 12 cái dạng bài này và cái cái cái thao tác cái kỹ năng tư duy để giải các dạng bài này nó là y nguyên như nhau thôi ví dụ phát âm thì các bạn phải làm gì trọng âm các bạn phải làm thế nào để các bạn có thể ăn điểm tuyệt đối đúng không Dạng bài chọn lỗi sai, làm thế nào để ăn điểm 0,6 trọn vẹn. Viết lại câu làm thế nào để ăn gì 0,6. Kết hợp câu làm thế nào để 0,4 trọn vẹn. Chức năng giao tiếp làm thế nào để 0,4. Các bạn nhìn nhá, bốn dạng bài này mà ăn điểm tuyệt đối là nó được hai điểm rồi đấy. Mà hai điểm, một người được gì? Một người được 7 với một người được 9 hoặc một người được 5 với một người được 7 là khác hoàn toàn nhau. Cô không cần nói đến cách nhau hai điểm, chỉ cần cách nhau 0,2 điểm nó đã khác rất rất lớn rồi. Các bạn cứ hỏi một bạn được 7,8 và một bạn được 8 điểm các bạn thấy nhá 7,8 với 8 điểm nó cách nhau có 0,2 điểm thôi nhưng mà nghe nó nó nghe các bạn hay nói theo kiểu là nghe sang hơn hẳn 8 điểm và 7,8 đúng không ạ vẫn là đầu 7 còn kia nó đã lên đầu 8 rồi mà chỉ cách nhau có 0,2 điểm cho nên trong quá trình luyện đề thì cô Ngọc sẽ luyện theo từng giai đoạn và làm thế nào để chúng ta có thể từng bước lên điểm còn việc các con down một cái đề về download một cái đề về và làm ấy đó là cách học không chính xác thậm chí nhá, có rất nhiều bạn ấy làm rất nhiều đề nhưng mà lúc sau đó thì hỏi lại tại sao là tại sao em làm nhiều đề như thế mà em vẫn không tăng điểm đúng không ạ đấy nên là các bạn chú ý cô giáo là cái quan trọng đó chính là cái phương pháp mà chúng ta làm đề đấy như thế nào nhá rồi ok đấy đây là các dạng bài bây giờ mà cô biết trong cái thời điểm đến thời điểm này nhá không biết là có bạn nào đang xem livestream của Ngọc mà đến thời điểm này còn mất gốc tiếng Anh không? Đấy. Đấy Mất gốc tiếng Anh Hoặc là các bạn ngữ pháp thì lơ mơ Từ vựng thì thiếu, trầm trọng Hoặc những cái bạn nào mà chúng ta gì ạ Chúng ta à, học lý thuyết rồi Nhưng mà áp dụng bài tập vẫn sai Nó giống như kiểu các môn tự nhiên ấy Các môn tự nhiên hay có cái câu đấy là Áp dụng công thức là ra Nhưng mà ra cái gì thì không biết chứ không ra được đáp án chính xác Tiếng Anh cũng vậy Nhiều khi các bạn đã học lý thuyết rồi Nhưng không được dạy không được chữa một cách chi tiết thì các bạn cũng không biết áp dụng cái lý thuyết mình vừa học vào cái câu làm sao cho nó ra được chọn được đáp án đúng nữa đấy được chưa rồi ok bây giờ thì cô giáo đây các bạn nhìn này hôm nay đây là thành quả của chúng ta chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các dạng bài ngoại trừ phần đọc điền đọc hiểu thì trong khóa luyện đề của cô Ngọc thì cô giáo sẽ chữa 100% nhá còn bây giờ thì cô Ngọc sẽ đọc đáp án phần đọc điền đọc hiểu cho các bạn để các bạn có thể đọc uh, cái, cái cái đáp án ấy đấy các bạn có thể đọc đáp án được à, là tại sao câu nào thì mình mình mình sai đúng không à, đọc hiểu của chúng ta là từ câu 26 này chạy nguyên đến câu số 42 26 đến 42 các bạn nhá bây giờ các bạn ghi cô giáo này đáp án của đề số 1 ôn thi học kỳ 1 26 đến 42 của chúng ta như sau này ok 26 của chúng ta là B 27 của chúng ta là D 28 là C 29 là B 30 là D đây là phần bài đọc điền Tiếp theo phần bài đọc hiểu của chúng em như sau 31 của chúng ta là B 32 là D 33 là B 34 là A Và 35 là B Được chưa? Đây là đọc hiểu Tiếp theo này 36 chúng ta có đáp án D 37 chúng ta có đáp án B 38 đáp án A Ờ, 39 đáp án là C 40 đáp án C 41B và 42C Đây, đây là đáp án đọc điền đọc hiểu ngày hôm nay của chúng ta Đấy, các bạn có thể chụp lại màn hình nhá Đó trong khóa học thì cô Ngọc sẽ chữa toàn bộ uh, cả đọc điền và đọc hiểu cho con nữa còn ở đây thì cô giáo sẽ chữa toàn bộ các dạng bài kia nhá còn lại đọc điền đọc hiểu thì các con sẽ soát cho cô nhá được chưa Đấy, soát cho cô ok rồi như vậy thì uh, cái khóa live t này đây chỉ là một cái, cái, cái, cái livestream khởi động thôi và chúng ta khởi động với lại đề ôn thi học kỳ 1 Đấy, khi mà các con đăng ký khóa live t này nhá thì các bạn sẽ được tặng ngay cái hộp đề mà hộp đề này cũng là giới hạn trong hộp đề của cô ngọc đây Hôm nay cô vừa đi quay khóa học cho các bạn Thì trong cái hộp đề này của chúng ta Đấy, những bạn nào mà lớp live VIP CTG mà chúng ta đã đăng ký qua cô Ngọc từ đầu Đúng không? Thì, ôi, sao nó lại nhiều ờ, Đây, thì các con nhìn thấy là các bạn sẽ có thể mua cuốn hộp đề này nếu mà các con muốn vì có nhiều bạn rất thích hộp đề đúng không mặc dù là tài liệu thì cô vẫn đăng cả trong khóa live vip nhưng rất nhiều bạn thích hộp đề thì các con có thể sở hữu hộp đề và miễn phí phí shipping toàn quốc nhá Đấy, được chưa? Còn những bạn mà đăng ký thì các con sẽ được tặng ngay cái cuốn hộp đề này Và hộp đề này của chúng ta thì bao gồm có bộ đề ôn thi học kỳ 1 này Được chưa? Bộ đề ôn thi học kỳ 1 Đây, cuốn bộ đề ôn thi học kỳ 1 Cuốn thứ hai của chúng ta đó là cuốn gì? Cuốn bộ đề nắm chắc 8 cộng Cuốn này rất quan trọng luôn Đúng không? Nếu những bạn nào đã xem sách mà cô Ngọc hướng dẫn các anh chị 2K3 ấy Thì cái cuốn 8 ờ, cộng ấy là rất rất nhiều anh chị đúng không đấy là đăng ký cuốn thứ ba đó là cuốn cũng rất là quan trọng bởi vì sao? Bởi vì là đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia thường lấy ý tưởng từ đề của các sở, các trường trong năm đó. Đấy, thì chúng ta sẽ được uh, cọ sát với đề thi thật của các sở, các trường chuyên, đúng không? Và cuối cùng là cô giáo dựa trên đề thi thật của các năm để đoán được cái xu hướng ra đề năm nay. Và chúng ta có quyển thứ tư là quyển bộ đề dự đoán môn Anh bản 2022. Đấy, Bên cạnh đó thì cô Ngọc sẽ kèm theo trong hộp đề đó chính là cuốn 1001 cấu trúc tiếng Anh để cho các con dễ dàng trong việc tra cứu tất cả các công thức đúng không ạ ờ, mà chúng ta hay gặp trong đề thi đó để làm sao mà cái cái quyển quyển 1001 này này nó nó nó rất là rất là hữu dụng ấy bởi vì nó có thể nhỏ gọn mang đi đâu được mà chúng ta có thể thấy là uh, tức là cấu trúc này nó cứ lặp đi lặp lại trong các đề đề thi ấy nhiều bạn là không nhớ công thức đâu cái cuốn này nó như một cái công thức giải nhanh ý để cho chúng ta nhớ được chưa đó thì à, tất cả các bạn mà đăng ký khóa live CTR cô Ngọc Bây giờ chúng ta sẽ được tặng cái hộp đề này nhá Và cô Ngọc hy vọng rằng là cô Ngọc sẽ gặp lại các bạn trong khóa luyện đề live T của cô Được chưa? Và tuần này và tuần sau thì cô Ngọc sẽ đồng hành cùng với các bạn Để chúng ta ôn thi học kỳ một sao cho tốt Lấy điểm 9-10 ở trên lớp nhá Ok Rồi à, Như vậy thì cô Ngọc đã hoàn thành xong buổi live ngày hôm nay Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các buổi live tiếp theo uh, Bye bye and see you next time